phần nào được giảm trừ bớt khổ. Tiếp nối sự thành công của Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sáng Chùa Ba Vàng năm 2021, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chùa Ba Vàng tổ chức lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo sáng năm 2022. Pháp đàn diễn ra liên tục trong 3 ngày 3 đêm từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm nhâm dần tức ngày 18 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022 để các Phật tử được thực sám hối tội lỗi của mình từng gây tạo trong quá khứ mang công đức tu tập lục hòa mà thành tâm sám hối thay cho cha mẹ, người thân cũng như chúng sinh trong các cõi và phát nguyện làm các việc phước thiện để chuyển hóa nhân quả xấu. Giờ này xin kính đề nghị toàn thể quý Phật tử đồng trang nghiêm thân tâm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 cung thỉnh trên sư phụ an tọa pháp tòa chúng con kính thỉnh chư đại đức tăng an tọa tại dãy bản chứng minh ni an toàn. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về trên Sư Phụ để đại diện Phật tử dâng lời tác bạch. Xin mời Phật tử Đạm Thu Hương đại diện cho hàng Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh Sư Phụ tác lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sáng.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 Chúng con kính bạch trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng con được học giáo lý của Đức Phật nên biết rằng mọi tai ương, khổ nạn đến với chúng con đều do các ác nghiệp mà chúng con đã gây ra trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước. Nếu muốn tội chướng được tiêu trừ, bớt khổ đau thì phải nỗ lực sám hối tội lỗi và làm các việc thiện, thực hành trai giới. Chúng con cũng đã được tự thân chứng nghiệm điều này khi tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Giám năm Tân Sửu. Trong ba ngày ba đêm tu tập, hàng ngàn Phật tử và nhân dân hướng tâm tham gia Pháp đàn đã được chuyển hóa bệnh tật, công danh sự nghiệp, gia đình bất hòa, con cái bất hiếu, thất thoát tài sản. Rất nhiều Phật tử đã chia sẻ sự vi diệu của Pháp đàn lên nhóm Facebook, cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên hôm nay chúng con tha thiết cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng tiếp tục thiết lập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Giám cho chúng con được nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Chư Tăng, được thực hành sám hối tội lỗi của mình từng gây tạo trong quá khứ để chuyển hóa nghiệp khổ, được hạnh phúc an vui. Trong pháp đàn này, Phật tử, nhân dân chúng con được nương tựa vào đàn lễ, chúng con cũng xin cúng dường tam bảo chúng con cầu thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng từ bi hứa khả và chứng minh cho chúng con hồi hướng phúc lành đến cho gia đình các Phật tử, nhân dân cũng như hồi hướng cho các chúng hữu duyên với Pháp đàn theo sự bạch lễ cúng dường của các tín chủ mà được ân hưởng phúc lành và hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh được nương vào pháp đàn sám hối tiêu trừ phần nào tội lỗi sớm được giác ngộ thoát khổ an vui chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu Phật Pháp được tuyên dương, tam bảo trụ lâu dài ở thế gian, khiến chúng sinh được giác ngộ. Giờ này, chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư đôn Đức Tăng, chú nguyện hồi hướng phước báu cho chúng con và vì lòng từ bi tác lễ khai pháp đàn lương hoàng bảo sám để chúng con được nương đức chư tăng mà sám hối các tội nghiệp bất thiện từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay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 Kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trước Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ đã chứng minh và hứa khả cho lời thỉnh cầu của hàng đệ tử chúng con. Xin mời quý Phật tử cùng trang nghiêm thân tâm, ổn định vị trí để lắng nghe những lời đạo từ của Sư Phụ trước khi bước vào lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Và giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ từ bi giảng giải về ý nghĩa của pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám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 thì chùa chúng ta buổi sáng đã tổ chức cái lễ dỗ tổ rồi và các Phật tử cũng thọ giới bắt quan trai rồi. Chiều nay là cái chương trình khai đàn tụng Kinh Lương Hoàng Bảo Sáng và tu tập liên tục ba ngày ba đêm dành cho tất cả tăng ni và Phật tử chùa chúng ta và kể cả bà con nhân dân có tín tâm đối với Pháp hội Pháp đàn này. Thì trước khi vào đàn lễ thì Thầy cũng có mấy lời với toàn thể đại chúng. Thì chúng ta đã biết nhân duyên của cái à, quyển, có thể cũng gọi là một dạng quyển kinh à, mà Lương Hoàng Bảo Sáng là từ cái việc ông vua Lương Vũ Đế có bà hoàng hậu là Hi Thị, rất là ác độc, được vua rất là chiều, rất là yêu mến cho nên là cái tâm chấp ngã ích kỷ của bà rất nặng bà rất là đố kỵ với tất cả các cung phi rồi đặc biệt bà lại bất kính với tam bảo à, mặc dù là vua lương vũ đế thì rất là thành kính với tam bảo rất tin kính tam bảo thế cho nên bà này đến khi bà chết thì bà bị đọa và bà mang thân của một con mãng xà thế sau đó thì bà về bà báo mộng cho vua lương vũ đế bà kêu bà rất là khổ đau xin vua tìm cách giải cứu thì vua lương vũ đế đã cho mời các vị cao tăng trong nước đặc biệt nhất là hòa thượng trí công đến để mà tìm cách giải cứu cho bà hy thị đọa thân mãn xà thì sau đó thì hòa thượng trí công á, cùng với các vị cao tăng đã soạn ra cái bộ lương hoàng bảo sám này đó. chữ lương tức là lương là vua lương, hoàng là vua. Bảo sám tức là cái bộ sám hối rất là quý báu. Đó. Đấy nghĩa là lương hoàng bảo sám hay cũng gọi lương hoàng sám, tức là vua lương sám hối. Đó. Thế thì sau khi mà Pháp đàn sám hối được khai mở thì có mới tùng kinh đến quyển số năm thôi. Thì bà Hy Thị thoát thân mãn xả, sinh là một thiên nữ ở trên thiên cung, rất là đẹp đẽ và bà cũng báo mộng cho vua được biết. Từ đó trở đi thì cái quyển Lương Hoàng Bảo Sám này trở thành một cái quyển kinh lễ tụng ở trong các ngôi chùa từ đời nhà Đường, từ thế kỷ thứ sáu đời nhà Đường ở Trung Quốc. À, về sau, trở đi. Và đến bây giờ truyền sang đất nước Việt Nam chúng ta thì quyển kinh này được dịch ra Việt văn và phật tử thì hầu như đã là phật tử lâu năm thì ai cũng biết cái quyển kinh này quyển lưu hoàng bảo sám này và cũng không phải là thường xuyên tụng đâu vì nó rất là dày đại chúng thấy và trong này là có đến trong bộ này là có đến 10 quyển và lễ rất là nhiều và sám thì rất nhiều tội mà <laughs> không không phải sám cho mình mà sám cho tất cả cha mẹ sám thế cho cha mẹ anh em chồng con quyến thuộc sám hối thay cho cả vua chúa quan lại muôn dân sám hối cho cả chư thiên quỷ thần sám hối cho các cõi vào từ cõi trời đến cõi địa ngục đấy thưa đại chúng cái quyển sám hối này rất là ý nghĩa cho nên quyển lương hoàng bảo sám này cũng là một cái phát tâm bồ đề khi chúng ta chân thật thực hành cái quyển kinh lương hoàng bảo sám này vì không phải dễ ai ấy, thường chúng ta sám hối cái tội của mình thôi phải không tôi có tội tôi sám hối của mình thôi nhưng mà đây là sám hối thay cho không chỉ sám hối cho mình này sám hối thế cho tất cả chúng sinh nữa và thập loại thập nhị loại cô hồn mình cũng sám hối thay cho hết đó thưa đại chúng cho nên quyển kinh lung bảo sám là một cái tâm bồ đề nó đang thực hành cái tâm bồ đề cái hạnh bồ đề đó. thế và nhiều người khi sám hối lung bảo sám thì được cảm ứng vì trong này ấy, những cái lời văn rất là thống thiết à, rất là thống thiết và đại chúng biết sám hối thì phải thống thiết phải chân thành trí thành không phải sám hối ở miệng chúng ta nhớ sám hối miệng là không có tác dụng gì cả mà phải sám hối trí thiết trí thành từ trong cái tâm này nhận rõ tội lỗi của mình thấy rõ mình mang cái thân này thật là nghiệp chướng ở đây thầy nói với đại chúng là chúng ta phải luôn luôn quan sát thân mình để biết thân mình này đầy nghiệp chướng, đầy tội lỗi. Phải ừ, Chúng ta nhớ như vậy. Nếu chúng ta không nghiệp chướng tội lỗi thì chúng ta đã đẹp ba hai tướng tốt như Đức Phật rồi. Phải Còn thân tướng chúng ta như thế này, phải thì biết rằng mình là rất nhiều nghiệp chướng thì phải sám hối. Nếu không có pháp sám hối thì không ai thành Phật được, đại chúng nhớ như thế. Vì tội lỗi mà còn thì làm sao thành Phật? Chúng ta nhớ là thành Phật là phải sạch hết các tội phải tội lỗi mà còn thì không thể thành phật được tội lỗi nó chướng ngại đạo tâm chướng ngại việc tu tập chướng ngại thánh quả thì làm sao thành đạo được và đã còn tội thì sẽ sinh ra nghiệp chướng cho nên người ta mới gọi là tội nghiệp đã có tội là sẽ sinh ra cái nghiệp cái nghiệp ấy sẽ sinh ra chướng ngại việc tu tập nó đi liền với nhau mới gọi là tội nghiệp đã tạo tội thì sẽ bị nghiệp báo là chắc chắn cho nên chúng là sám hối tội lỗi là sẽ được tiêu trừ tội và, và diệt trừ được nghiệp à, cái rất quan trọng là nó cũng diệt trừ được nghiệp báo nghiệp chướng thế cho nên năm ngoái chùa chúng ta tổ chức pháp đàn lưu hoàng bảo sám thì ngay trong mà pháp hội rất nhiều người được chuyển nghiệp có những người mới tu tập một ngày thôi đã thấy chuyển nghiệp vào wow. đặc biệt wow, à, nhiều lắm cho nên mọi người đã viết về gửi về trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày rất nhiều những câu chuyện khi tham gia pháp đàn lương hoàng bảo sáng được chuyển hóa nghiệp chướng đặc biệt là cái nghiệp về thân bệnh mà chúng ta nhớ thân bệnh của chúng ta do môi trường sống do cách thức sinh hoạt mà nhưng còn một cái bệnh là do nghiệp báo do oan gia trái chủ họ báo oán nghiệp báo và còn oan gia trái chủ báo oán nữa thế cái bệnh oan gia trái chủ cái bệnh nghiệp báo này là phải sám hối mới hết được không sám hối không thể hết được, không tu tập không thể hết được. Đó. Mà chúng ta bị cái bệnh nghiệp báo và bệnh oan gia chủ rất là nhiều, không phải ít đâu ạ, thưa với đại chúng. Đó. cho nên là tại sao cái pháp pháp đàn năm ngoái nhiều người chuyển nghiệp khỏi bệnh rất là mầu nhiệm. Đó. Thì thầy tin, thầy hy vọng trong cái pháp đàn năm nay với sự tinh tấn, với kinh nghiệm từ năm ngoái, với những cái lợi ích được từ năm ngoái rồi, biết rồi năm nay phật tử tăng ni phật tử chúng ta tinh tấn hơn để được nhiều lợi ích hơn nữa nhé đó thế thì à, thầy rất là mong toàn chúng sau đây thì sẽ vào chương trình để khai đàn thầy cùng với chư tăng chư ni sẽ khai đàn cho toàn thể đại chúng sau đó là đại chúng sẽ vào uh, tu tập liên mạch wow, không gián đoạn đấy nhé chỉ trừ những giờ giờ ăn giờ đi vệ sinh thôi đó, <laughs> chứ không phải đơn giản tu liền mạch luôn đấy nha ừ. Ờ, thỉnh đại chúng chúng ta sẽ vào cái chương trình ờ, khai đàn chúng con xin thành kính tri ân trên sư phụ đã ban bố cho chúng con những lời chỉ dạy vô cùng ý nghĩa nhân lễ khai pháp đàn lưu hoàng bảo sám hôm nay giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ cùng chư đại đức tăng ni trở về vị trí chiếu lễ niêm hương bạch phật để bắt đầu lễ khai pháp đàn lương hoàng bảo sáng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 Pháp sám hối vô cùng thù thắng, như nước cam lồ dưới mát quần sinh, như linh đơn diệu dược cứu chữa trăm ngàn thứ bệnh. Nếu hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Như Lai phát khởi được đại tâm qua pháp sám hối này mà trí thiết, trí thành, chân thật tu hành nguyện sám hối thay thế cho chúng sinh ác thì ác nghiệp của chúng sinh phần nào cũng được giảm trừ, bớt khổ. Cũng như nếu không nhờ bộ lương hoàng bảo sám này thì bà Hi Thị, vợ của vua lương võ đế không làm sao thoát khỏi khổ nạn đọa lạc được. Vì thế nên bộ lương hoàng bảo sám này có năng lực rất lớn khiến cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành được tăng trưởng. Nhận thấy điều lợi ích to lớn này nên hàng năm chùa Ba Vàng chúng con thiết lập pháp đàn sám hối theo nghi lương hoàng bảo sám để tăng ni Phật tử và nhân dân nương theo lời kinh tự mình sám hối và cũng được trợ duyên cho các chúng sinh trong các cõi giới được sám hối tội lỗi ác nghiệp. Hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm nhâm dần, Chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con thể theo lịch thỉnh cầu của các Phật tử trong nước và ở nước ngoài, cùng các thiện nam tín nữ đã phát tâm cúng dường Tam Bảo, xin thỉnh Chư Tăng chúng con vì chúng sinh trong các cõi giới mà thiết lập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám phát nguyện tu tập liên tục trong ba ngày ba đêm từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm nhâm dần theo lời kinh pháp sám hối và trợ duyên cho các chúng trong các cõi tâm linh đồng được sám hối. Giờ này, nương oai lực của Tam Bảo xin thỉnh các chúng chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, các vong linh từ vô lượng kiếp đến nay có duyên với chư tăng ni, Phật tử, nhân dân thập về pháp đàn lương hoàng bảo sám các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên vong linh oan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ các phật tử các vong linh mà các tín chủ bạch về trong chương trình tu tập bài số 8 các chúng được thỉnh về chùa trong khóa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khóa lễ phật tử sám hối trước chư tăng khóa lễ an vị khóa lễ sơ quy vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà và tại đảo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hương của tại Ấn Độ của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng đã bạch cúng dường hồi hướng và thỉnh về Chùa Ba Vàng xin được đầy đủ phước duyên vân tập về chùa tham dự Pháp đàn sám hối này. Chúng con kính thỉnh mười phương Tam Bảo phóng quang tới đàn tràng chứng minh và gia hộ cho các chúng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 đại hỷ đại xa chúa hàm thương ơi tướng đẹp mà sáng ngời dùng trang chứng ờ, pháp ba đời tột ờ, ờ, hư không khắp pháp thánh ba đời tôn Phật tử đồng an toàn. Đệ tử chúng con khải thỉnh mười phương chư Phật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 bậc hồ pháp thần vương thiên long bát bổ mười phương theo tâm phụng thỉnh kết duyên pháp mà đàn nương ngoài phật thỉnh thêm các chúng phát bồ đề nguyện lớn độ sinh thần dân các cõi tâm linh dạ xoa la sát khẩn chúng quỷ bàn trà hôm nay hội đến khai đàn chỉ à, kinh à, nương theo phật pháp sửa mình tu tâm dưỡng tính đời bình thoát mê phát tâm giống trí bồ đề tu theo chánh đạo thoát sầu u mê hỡi ơi các loại chúng câu triệu thính mau mau từ về ơi nhất tâm nhất tâm triệu thình sở phen triệu thỉnh hương hoa nghênh hương hoa xin thỉnh Nam mô Sa Ba giáo chủ điều ngự bốn sư thích ca mâu ni Phật. Ngưỡng nguyện đức từ tôn tử bi phong ngọc hào quang tiếp triều đẳng đẳng các chúng đã được bạch thỉnh trên đây cùng các chúng hữu duyên với pháp đàn hôm nay. Giờ này hướng ờ, chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triều thỉnh nước ngoài lực Phật hôm nay giờ này Máu mau đông vào trong ờ, Pháp ờ, từ đại bi đại nguyện cứu bạt minh đồ bổn tôn địa tạng vương bồ tát ngưỡng nguyện đức bồ tát từ bi phong quang tiếp chiếu đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh mà chữ tăng chúng con đã bạch thỉnh ở trên giờ này ở nơi nào nghe chữ tăng chiếu thỉnh nương ngoại lực phật hôm nay giờ này máu máu đồng vào trong pháp đạo tám phen tám phen triều thỉnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại thỉnh Nam mô âm dương lưỡng lời linh thông sứ giả ngưỡng nguyện đức sứ giả từ bi tầm vong tiếp triều đằng đằng càng chúng trong cõi tâm linh mà chư tăng chúng con đã bạch thỉnh ở trên giờ này chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nương ngoài lực phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp đàn chúng con xin nương oai lực tam bảo gia trì mật chú nguyện cho hết thảy các chúng mà chúng con đã bạch thỉnh hôm nay nương oai lực thần chú mà được về pháp hội và an ổn trong đàn tràng thỉnh chư tăng và đại chúng khác miệng đồng lời gia trì mật chú Ô chiều thỉnh chân mô nam mô đen dài đây đáp đáp đáp đáp giang mô bồ đề thì đà thì đà thì đà đáp đáp đáp giang mô bồ đề thì đà thì đà thì đà đáp đáp đáp giang mô bồ đề thì đà thì đà da da da vô vô đế

về trong Pháp hội, hôm nay cùng với đại chúng nhất tâm đảnh lễ tam bảo tam bái. trí tâm quy mạng lễ mười phương vô thường Phật Pháp Tăng tam bảo. trí tâm quy mạng lễ mười phương vô thường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Trí tâm quy mạng lễ Mười phương vô thường Phật Pháp Tăng Tam Bảo Kính thỉnh mười phương Tam Bảo phóng quang tới đàn tràng Gia hộ cho chúng con Chú nguyện cho nước này biến thành cam lộ Sái tịnh lên hết thảy các chúng về đây Cùng chư hương linh đều nhờ phước này mà được thanh lương, mát mẻ. Phù thư thủy giả bắt công đức thủy tự thiên trơn Tiên Tây chúng sinh nghiệp cấu trần biến nhập tỷ lỗ hoa tạng rơi Cá chúng vô sư bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự ký quyến trừ nội ngoại đan địch đan tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết huế bang nhi thanh tịnh độ sở vì đạo nội ngoại trung giãn vô trược huế thanh phạm u hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ vị năng linh nhất trích biến thập phương tinh chuyên câu ế tấn quyên trừ phố sái đan tràng tất thánh à, tình à, dưỡng à, chi tình thủy nơi biên sái tam thiên nơi thánh không bác đức lại nhân thiên nơi pháp giới tọa chư vị hương linh tùy xứ an trụ nhất tâm lắng nghe này hết thầy các chúng từ chư thiên cho đến các vị quỷ thần chư vị chúng nhân cho đến tất cả các vong linh cô hồn ngã quỷ lị mị vọng lượng về đây hôm nay pháp đàn lương hoàng bảo sám tại chùa ba vàng được khai mở để cho tất cả các chúng về đây đồng nương oai lực tam bảo được sám hối chúng ta biết rằng chúng ta còn là phàm phu dẫu là sinh đến phạm thiên vẫn có đầy tội lỗi chưa hết hết phước phạm thiên đọa xuống vẫn bị có thể làm trùng trong yếm châu vô lượng khổ não còn trong lục đạo luân hồi thì tất cả chúng sinh đều còn có tội chưa đạt được vô sinh, chưa đạt được giải thoát thì chúng ta còn nhiều tội lỗi. Và một cái phương pháp diệt trừ tội lỗi hữu hiệu nhất chính là sự sám hối. Pháp đàn Luân Hoàng Bảo Sám này được mở ra để cho tất cả chúng ta sám trừ tội lỗi. Cho nên, Chư Tăng mong mỏi tất cả các chúng về đây, dẫu là chư thiên Chứ vì thần linh đi chăng nữa thì cũng thành tâm sám hối, cùng nhau trợ duyên cho nhau trong ba ngày này thành tâm sám hối. Chúng ta phải tự thấy được tội lỗi của mình, vào tự biết nghiệp chướng của mình. vào Khi ta còn mang thân này, bao nhiêu tai ương, hoạn nạn xảy ra với mình, biết rằng đấy là do có nghiệp chướng của mình. Mà nghiệp ấy do tội lỗi ta đã từng gây từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này ta cũng đã gây ra. Cho nên tất cả chúng ta phải chân thành sám hối. Sự sám hối, chuyển nghiệp tốt hay không đều do lòng chân thành của chúng ta, trí thiết, trí thành của chúng ta mà thành tựu. Không phải Phật cho chúng ta hết tội lỗi, các vị Bồ Tát Thánh Hiền cho chúng ta hết tội lỗi, mà tội lỗi ấy phải từ nơi tâm mình sám mới tiêu trừ được. Cho nên Đức Phật dạy, tội tòng tâm khởi đem tâm sám và tội trong tâm diệt và cả hai không như thế ấy mới chân thật là sám hối cho nên sự sám hối này phải quay vào bên trong quay vào tâm mình vào nhận diện, diện ở tâm mình tất cả chân thật một lòng thành kính sám hối không phải sám hối bên ngoài hình thức mà chính chúng ta muốn tiêu trừ tội lỗi của chúng ta thì chúng ta phải thật tâm sám hối. Nếu không sám hối thì nghiệp quả không thể tránh. Cho nên chư Tăng trước khi vào khóa lễ sám hối có đôi lời với tất cả đại chúng về đây, chúng hiện hữu là các vị tăng ni Phật tử, chúng vô hình khuất mày khuất mặt là các vị chư thiên, chư thần, các vị uh, quỷ thần, vong linh và các chúng ở trong các cõi. Vì đàn lễ này chúng ta ở đây là sẽ sám hối thay cho tất cả luôn. Và những vị nào được về đây thì tùy hỷ với đại chúng để sám hối, tâm tưởng, miệng niệm theo, đọc theo lời kinh để chúng ta sám hối nghiệp chướng của mình. Đó là điều mà Chư Tăng khai thị chung cho tất cả vào. Bao nhiêu oán kết về đây thì cũng tạm thời gác bỏ hết để chúng ta phải sám hối hết nhé. Chính mình phải sám hối. Vì chúng ta có bị khổ, bị nghiệp báo, đọa lạc thì cũng đều là do nghiệp của mình cả. Làm chư thiên mà không có được cái phước duyên đầy đủ, làm chư thần mà vẫn còn ở những chỗ rất là khổ, làm người không đủ cái phước, vào đuôi què, ngọng liệu, vân vân, vào tật bệnh, nhiều thứ, chướng duyên, tất cả đều là tội và nghiệp của chúng ta sinh ra. Thế nên cho nên tất cả chúng ta nay đều phải thành tâm sám hối. Các chúng ở ba đường ác thì đương nhiên là phải sám hối rồi thì không có tội nặng thì chẳng đọa vào ba đường ác. Cho nên các chúng về đây, chúng ta phải chân thành, tha thiết, sám hối để được tiêu trừ tội lỗi. Đó là cái phần chưa Tăng khai thị cho tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, tụng Kinh Tam Bảo để khai đàn. Vì Kinh Tam Bảo là tán dương công đức của Tam Bảo. Chính Tam Bảo là cái chỗ cho chúng ta hướng về để chúng ta sám hối. Tam Bảo là ruộng phước điền, là cái nơi thanh tịnh, là viên ngọc mani như ý, thanh tịnh, sáng suốt, tuyệt đối để chúng ta quay về nương tựa và sám hối. Là dạ thỉnh đại chúng khai kinh. Kinh tam bảo xin thành chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chư già xoa càn tán bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời này là kim ngôn cao thượng của đức cụ đàm mà chúng tôi tụng đây hiền triết hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền chiến hãy lắng nghe lời này xin các bậc hiền chiến hãy lắng nghe lời này phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú xứ đã vân thập về chân chính thiện hành lời Phật cô ta Tchau. cây trong rừng đâm trời đầu của hạ cũng vậy đứng thế tôn thuyết giảng pháp pháp đưa đến niết bàn tôi thượng vô năng thắng chính phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự chú sư đã văn tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính hiền mà chư thiên loài người thường cũng dường tôn trọng mong với hành lành này đường sống chân hạnh phúc vàng chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng hư không chú xứ đã vân tâm về trước khi vào tùng kinh lương hoàng bảo sám như lúc nãy thầy nói kinh hoàng bảo sám này cũng được xuất sinh từ cái tâm đại bồ đề mà ra tâm của những vị bồ tát cho nên á, bây giờ đại chúng chúng ta sẽ phát tâm bồ đề trước khi vào tụng kinh trong kinh hoa nghiêm thì nói rằng muốn thấy được thập phương tất cả chư phật muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải nên mau phát bồ đề tâm vì thế cho nên tất cả hành giả tu tập sám hối trong ba ngày này đều nên tu tập trong tâm bồ đề sám hối tội lỗi cho mình và sám hối tội lỗi cho tất cả chúng sinh và luôn luôn quán tưởng rằng tất cả chúng sinh quanh chúng ta đây và ở tất cả các tinh cầu xa xôi kia cũng đều đã từng là thân quyến của mình, là cha mẹ, là chồng vợ, là anh em, là cha con với nhau nhiều đời, nhiều kiếp rồi đấy. Chúng ta phải phát khởi được cái tâm này thì mới có thể cảm ứng được năng lực của Kinh Lương Hoàng Bảo Sám này. Nếu với cái tâm ích kỷ chỉ sám hối cái tội lỗi cho riêng mình thì lợi ích thật là không được bao nhiêu phải có cái tâm Bồ Đề để sám hối. Chúng ta phải tu tập cái tâm như vậy. Cho nên bây giờ Thầy sẽ hướng dẫn đại chúng chúng ta cùng nhau phát lại cái nguyện Bồ Đề để chúng ta thực hành cái Pháp Lương Hoàng Bảo Sám này được công đức lớn nhất, thủ thắng nhất nhé. Đại chúng sẽ chắp tay và theo Thầy để phát nguyện Bồ Đề.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 Rồi, tất cả là chúng an tọa. Như vậy chúng ta đã phát cái nguyện Bồ Đề để vào Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Bây giờ thì sẽ thỉnh đại chúng chúng ta khai kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Nha. Ờ, và đại chúng sẽ tụng bây giờ là liền mạch đấy nhé. Ba ngày này là ba ngày chiến đấu với những cái lười mỏi ngại ngùng của chúng ta để chuyển hóa nghiệp chướng của chúng ta nghe không à, sư phụ sẽ giao cho ban à, nghi lễ để khai kinh lương hoàng bảo sám chúng con kính bạch trên sư phụ kính bạch chư tôn thiền đức kính thưa toàn thể đại chúng lễ khai pháp đàn lương hoàng bảo sám đến đây đã hoàn mãn chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên sư phụ cùng chư đại đức tăng ni đã quang lâm chứng minh tác lễ khai đàn và ban bố cho chúng con những lời đạo từ vô cùng quý báu chúng con xin kính chúc quý ngài pháp thể khinh an